Địa ốc Firestar xin giới thiệu sản phẩm tháng 8 Nhà trại mát phường 11 Diện tích 60m2 Mua bán vi bằng Đường xe máy cách đường ô tô 400m hướng Đông Bắc Kết cấu 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh Cách chợ Đà Lạt 10km Cách chùa Linh Phước 500m Khu dân cư đông đúc, view thoáng giá 1 tỷ mốt. Nhà Ngô Thị Sĩ, phường 4 Diện tích 70m2, sổ riêng xây dựng Đường ô tô hướng Đông Bắc Kết cấu một phòng ngủ, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh Khu dân cư đông đúc, cách chợ Đà Lạt 2,5 km. Đất bằng phẳng. Giá 5 tỷ 3. Nhà Phước Thành, phường 7, diện tích 65m2, mua bán vi bằng có xác nhận nhà ở của phường, hai phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh. Đường bê tông 3m rưỡi hướng đông bắc. Cách chợ Đà Lạt 6 km, cách đường Đan Kia 30m. Giá 1 tỷ 9 đất Tà Nung, diện tích 206m2 sổ riêng xây dựng, đường ô tô hướng Đông Bắc, cách đường tỉnh lộ 725 chợ Tà Nung 600m, cách trung tâm Đà Lạt 15km, giá 3 tỷ. Tiếp tục là một lô đất Tà Nung, diện tích 201m2, ngang 13m nở hậu, sổ riêng xây dựng, đường ô tô né nhau hướng Đông Bắc, cách đường tỉnh lộ 725 30m, cách trung tâm Đà Lạt 17 km, xung quanh nhiều khu du lịch, đối diện là khu du lịch Thảo Nguyên Xanh, giá 3 tỷ 3. Cuối cùng là lô đất hai mặt tiền Tà Nung, diện tích 221m2, sổ riêng, xây dựng, đường ô tô, hướng Đông Nam và Tây Bắc. Cách trung tâm Đà Lạt 15 km, gần chợ, trường học, khu dân cư yên tĩnh, đầy đủ tiện ích, giá 2 tỷ 9. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ địa ốc Firestar, địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt. Hotline 0937 055 333. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.